Vợ chồng Trọng và Mai đã lấy nhau được gần 2 năm nay. Tuy nhiên, vợ chồng thống nhất là đang kế hoạch sang năm mới định có em bé. Gia đình hai bên cũng khá thoải mái nên không dục dã gì chuyện con cái mà để hai người thoải mái quyết định. Dù còn trẻ nhưng cả Trọng lẫn Mai đều là tuyếp người của công việc và khá bận rộn. Hơn nữa, do muốn chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt trước khi có con nên vợ chồng cô lại càng lao vào công việc nhưng nhìn chung, cuộc sống hôn nhân kể từ khi kết hôn đến nay của họ khá ổn. Cả hai hòa hợp với nhau về mọi mặt, từ đối nội, đối ngoại cho đến chuyện giường chiếu. Đương nhiên, để có được ngày hôm nay, vợ chồng Mai đã trải qua quá trình tìm hiểu lâu dài cũng như không ít sóng gió. Vì vậy mà Mai dành hết sự tin tưởng cho chồng. Cô không bao giờ kiểm tra điện thoại hay no sợ chồng sẽ ngoại tình. Nhưng nào ngờ, sự tin tưởng của cô đã bị phản bội một cách khó tin. Đáng lẽ Mai cũng sẽ không biết nếu như tối hôm đó cô không để quên điện thoại ở công ty và phải mượn máy của chồng gọi về cho bố mẹ. Vừa cầm điện thoại lên thì cô tình cờ đọc được tin nhắn đặt bàn thành công ở một nhà hàng khá sang trọng. Điều khiến cô bất ngờ là ngày đặt bàn lại đúng là ngày mà Trọng Bảo đi công tác. Linh cảm của một người phụ nữ trỗi dậy Nhân Mai âm thầm tìm kiếm từ trò chuyện đến danh bạ nhưng không thấy có gì đáng ngờ. Đang mải suy nghĩ thì cô lại tiếp tục nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ. Em nhớ anh quá, mong đến ngày gặp anh. Khỏi phải nói, Mai giận muốn điên người. Hóa ra sau lưng cô, Trọng đã làm chuyện vụng trộm với người phụ nữ khác lại còn tình tứ thế này. Nhưng khi chồng từ trong nhà tắm ra, cô vẫn vui vẻ trả điện thoại cho chồng và xem như không biết gì. Quả thực, để làm được điều đó và tỏ ra bình thường suốt trong những ngày về sau là điều chẳng dễ dàng gì, nhưng Mai đã làm được. Không chỉ có thế, cô còn tìm cách khiến cho cả chồng lẫn người phụ nữ kia phải bẽ bàng. Ngày Trọng Bảo đi công tác, Mai vẫn vui vẻ đưa anh ra bến xe như bình thường. Tuy nhiên, hôm đó cô không về ngay mà vòng sang nhà bố mẹ chồng để mời họ lẫn anh chị chồng ra ngoài ăn ở đúng nhà hàng chồng đã đặt bàn. Mai lấy lý do rằng chồng đi công tác, ăn một mình buồn nên muốn mời mọi người đi ăn cùng. Trước đó, cô còn đặc biệt lưu ý nhân viên giữ cho mình vị trí ngồi đối diện bàn của chồng. Đến ngày, Mai cùng gia đình chồng đến ăn trước, đến lúc cả nhà ăn sắp xong thì Trọng và người tình ôm eo nhau bước vào. Đứa con anh chị chồng nhìn thấy đầu tiên nên lên tiếng gọi. a à, chú, sao thím bảo là chú đi công tác? Đây là ai thế ạ? À? Lúc đó, anh nhìn cả gia đình cùng vợ với ánh mắt ngỡ ngàng đến mức quên luôn cả việc tay vẫn đang ôm eo bồ nhí. Bố anh đứng dậy quát, cái thằng nghịch tử kia, mày làm gì thế hả? Ờ, ờ con... Trong khi Trọng vẫn đang ấp úng thì bố chồng Mai đã đứng dậy và ngay lập tức bước đến tát anh một cái như trời giáng. Còn mẹ chồng cô chỉ nghiêm mặt nói mẹ thất vọng với con quá, rồi bỏ ra xe trước. Mai cũng chẳng thèm ngấn ná gì mà đi theo bà luôn sau đó, Trọng tiếp tục ú ớ. Mọi người, mọi người nghe con giải thích, chú còn có gì để giải thích nữa à? Đi về nhà họp gia đình ngay và luôn, anh chồng Mai giận dữ nói. Trên xe về nhà, mẹ chồng cô hỏi, con biết thằng Trọng ngoại tình bên ngoài từ trước rồi nên hôm nay mới sắp xếp như thế này đúng không? Vâng mẹ ạ, à, thế bây giờ con tính thế nào? Con nghĩ là con không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa mẹ ạ, à, nhưng con cần phải để mọi người thấy rõ mọi sự việc vì không muốn mang tiếng vu vạ cho chồng. Ừ, mẹ hiểu, nó là con mẹ, nhưng mọi chuyện là do con quyết định thôi. Trong lúc đó, điện thoại của Mai rung lên liên tục là trọng gọi